Xin chào các bạn tìm kiếm sự đau đớn do động vật cắn là niềm đam mê của hai anh chàng này. Chẳng có mấy người có đủ can đảm để thử thách này, thế mà hai anh lại thường xuyên đem bản thân mình ra để thí nghiệm. Hôm nay xin mời các bạn cùng khám phá xem hay anh cho con gì cắn mình nữa nhé. Adam và Job quyết định lái xe đến với Indonesia nơi có rất nhiều rừng nhiệt đới và nguy hiểm mà không ai biết trước được. Hai anh đi vào rừng, băng qua dòng suối nhỏ, Adam phát hiện ra con chằn họ liền cởi áo ra và lao vào dùng cái móc để kéo nó ra sau đó nắm lấy đuôi nó. Thấy vậy Job cũng lao vào hỗ trợ tóm dạ cổ vâng, được con chăn và bỏ vào bao. Nhìn cái mồm nó há to thế kia thì Job cũng há hốc mồm ra. Đây là loài chăn gấm có đầu dài. Miệng của con chăn gấm có thể mở rộng 180 độ nuốt thức ăn to hơn đầu mình luôn rất nhiều. Ngày hôm sau bắt đầu thử thách, họ không chỉ gọi bác sĩ để cấp cứu, mà còn gọi cả cảnh sát địa phương đến làm chứng cố cán sinh từ ngày. Bên ngoài ông bác sĩ tha hồ hò hét, ông chỉ Adam và Job phải mang bảo hộ vào. Đầu tiên là lấy cái đĩa để che bộ hạ, tiếp theo là tấm kiếng chắn phòng dịch Covid. Con chăn được thả ra, Adam vươn cánh tay của mình ra khiêu khích nó ngon thì vào cắn anh đây này. Con chăn đâu biết hai anh là vua lì đòn đâu, có vươn mình đưa cánh mồm há hốc với hàm răng sắc nhọn bọc một phát vào cánh tay Adam. Mặt ông vua lì đòn lúc này nhăn nhó, hét một tiếng thật lớn khiến mọi người xung quanh không khỏi giật mình. Jock bên ngoài cũng hết hồn hét lên, sau khi gỡ con chăn ra, cánh tay của adam chảy khá nhiều máu. Bác sĩ vào kiểm tra vết thương thì có nhiều vết rách do răng con chăn gây ra, thậm chí còn chiếc răng trong cánh tay của Adam, ông dùng cồn vệ sinh vết thương và băng bó cho Adam. Giờ thì tới lượt Job, nhìn thấy cảnh người anh em bị cắn thế kia anh lắc đầu ngao ngán, nhưng nó lỡ leo lên lưng cọp mất rồi anh phải lao vào thử thách các nhân viên hỗ trợ cầm đuôi con chăn sắp giơ cánh tay về phía con chăn. Có lẽ lúc nãy bị hụt con mồi nên nó nhanh chóng phóng cái mồm khổng lồ cắn vào tay Job, phập. Job la hét đau đớn và đậm tay lên bàn xin thua như các trận đấu MMA. Bác sĩ phải lao vào dùng rượu chế vào miệng con Chan để nó say. Các nhân viên lao vào gỡ con Chan ra khỏi rộng. Cánh tay của Job cũng đầm đìa máu. Bác sĩ phải may vết cắn lại. Job cắn răng đau đớn. Phải mất 36 giờ đồng hồ hai ông vua lì đòn mới cảm thấy khỏe hơn. Nhưng cảnh tượng này có bạn nào muốn thực hiện thử thách như hai ông vua lì đòn này không? Nhớ comment cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại!